mình nói em con còn gần à, một trăm à, lấy em mét rồi kia anh em nãy có quay con nó bên kia mà đông quá mình không có lụm được mình không có quay cái cảnh lụm được bây giờ là mình uh, lụm con đây rồi tí nữa mình quay luôn hai con cho anh em xem nha đây anh em nghe được rồi còn mó đen mình uh, bánh từ bên đây gửi cánh qua bên này còn sống chúng chung đi ờ, cây ờ, con đò đo nha xa xa à, nó cũng hơi giật ha nó đi con mình đi làm mệt quá đây anh em đây là con ờ, ngần hồi nãy đây với con cò mỏ đen mới bán xong để gây con đo nó khó nó có ờ, ờ, khá là giặt bởi vì mình bán hay sai là mình chơi sợi lút á ha con rồi nha vừa đầu ờ, mới làm con thêm 30 mét anh em với một gòi xám ờ, không có 80 ờ, mét nữa nha giờ mình đi nhặt đây còn cái nước còn chạy nhặt được rồi nha anh em không còn ngân một thêm 30 mét ừ. thì làm mệt quá dù bán vừa làm mệt mà nói chung là thành là lô tha đại này chơi rất tốt nha, <laughs> ok ạ đây mình mới uh, bán con cò cờ lê 75 mét nha anh em bán sao mà trống cánh gãy cánh rồi nó chạy làm thêm phát nữa rồi nó gục luôn mà chạy uh, đi lụm 75 mét sình sình mệt quá đây nha có cái cọ cây trọc lên anh em 73 mét nhưng mà bay qua cái cây keo kia nó, ờ, rớt mà không biết là rớt xuống đất chưa để mình vô mình nhặt thử có không ha nãy giờ vô nhặt nhưng mà nó ở trên ngọn cây kia bây giờ nó mới rớt nha anh em mới rớt xuống cây trùng cho nó mét xa mà lâu lách à bánh từ cái ức này xuyên qua từ cái cái, cái đít này xuyên qua cái ức nó quay lưng lại đó từ cái đít xuyên qua cái ức này mà mà nó bay ra bay qua đấy là đu nữa nãy giờ còn sống này giờ cái đầu còn sống này thấy không, ừ, rớt từ à, gió rồi nãy giờ nó mới à, chịu rớt xuống á nha về anh em rồi bây giờ ờ, buổi chiều mình về đóng kết nha anh em mình đi cây ờ, đô tha cành đài xếp anh em mình chơi uh, ờ, xì lút nha chiều nay cũng hơi uh, gió lại uh, có nhiều pha là mình bắn uh, không có uh, highlight nhưng mà lại uh, không có uh, ổn cho nên bay lông không à ha giờ là tổng kết là được uh, anh em em còn đánh với một em miệt cái hai niềm điệp là do nó bay ờ, về rất gần nên mình chụp mình bán liền mình không có quay ha mới tổng kết được bao nhiêu đó thôi do mình thành ờ, mới mình chơi cho nên cũng không cũng chưa chuyên nghiệp lắm có cái gì mà sơ suất là anh em bỏ qua ha coi cho nó vui thôi ha